xin chào bạn Hôm nay Hải đang ờ, xin giới thiệu các bạn đến sản phẩm cần câu đài ờ, Shimano Hồ Điệp Dòng sản phẩm ờ, giá rẻ bình dân Dòng này phù hợp với các bạn mới tập câu Sản phẩm được thiết kế hai màu chủ đạo các bạn nhé Màu xanh và màu đen cái nó phối thêm uh, tí màu trắng nữa các bạn nhé Dòng sản phẩm này được in hình con cá kèm họa tiết hình hai con cá luôn các bạn nhé đang ờ, xin ờ, giới thiệu qua về thông số của cần cái này ờ, thông số là độ cứng của nó là 6H các bạn nhé chất liệu carbon Hải đang đang phân phối 3 size 4 mét rưỡi 54 và 6 mét 3 sản xuất là Jian Sun Fishing của Trung Quốc sản xuất các bạn nhé Hải đang sẽ review qua phần đốt gốc đây là tem hải đăng in có giá và mã vạch của hải đăng Đấy, dạ, họa tiết và hình con cá các bạn nhé độ cứng 6H à, đấy đăng đang à, review cái cây 4 à, mét rưỡi hãng sản xuất là Jiansun phần đít phần nắp bịt này là nhôm CNC và phun nhôm trên vâng, xi nhôm vâng, phun mạ đồng các bạn ạ dòng này rẻ nên là nó không có mã số nóng này các bạn dòng à, khá rẻ các bạn tập câu phù hợp các bạn à, câu à, sông cá tự nhiên thì cá nhỏ thôi các bạn tầm nhỏ thì cũng phải tầm 4 cân chứ các bạn câu hồ dịch vụ thì không dùng loại này được các bạn săn hàng thì không dùng được loại này được thì đây hải đang à, sẽ cân qua cái cần 5 m à 4 m à, rưỡi này các bạn cái này hải đang à, sẽ không cân nắp bịt đầu cần các bạn nhé hải đang sẽ cân riêng ờ, cân qua các bạn này rồi 149 gram các bạn 149 gram là khá là nhẹ với các bạn mới tập câu thì à, càng nhẹ thì câu có đỡ mỏi Đấy, vừa rồi hải đang bỏ cái này đây nhé hải đang à, tiếp sẽ cân thử lại các bạn xem nó chênh bao nhiêu chênh 5 à, gram các bạn cái nắp này 5 gram ok vậy ok rồi hải đang sẽ chuyển sang cái cần 5m4 để cân tiếp cho các bạn năm à, 54 đây đang cũng vào nắp nhé 206 gram tiếp đến à, gần 63 à, không bỏ nắp ra bạn ạ hai hai trăm sáu ba gram sáu mét ba trăm sáu ba gram các bạn nhé ok tiếp đến hải đang à, sẽ đo cái đường kính này đường kính ngọn này đường kính đốt ngọn này đầu alo này không xoay các bạn nhé ờ, chết là 6h thì đa số là nó ừ, chết luôn nó không xoay 360 độ nào Đây các bạn nhìn qua xem nào. Đấy. một ly hai các bạn nhé đang sẽ review qua cái phần thân cần này các bạn đốt gốc này Đấy, vừa rồi Hải Đăng à, đã giới thiệu các bạn cần uh, Shimano hồ điệp đang Đăng ờ, Phishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Phishing. Các bạn hãy ờ, subscribe và ủng hộ kênh của Hải Đăng Phishing. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.